Hi, xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh youtube của mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay, mình à, sẽ lại cập nhật những thông tin mới nhất về app Ago Cloud anh em nhé Và trong video này có một sự kiện cực kỳ hot anh em ạ Là anh em nạp 555.000 à, này thì em sẽ nhận ngay là 166,666 đồng nha Đó và sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 5 cho đến ngày mùng 5 tháng 5 này Ok, thì uh, anh em nào chưa biết cách đăng ký thì mình sẽ để đường link uh, video hướng dẫn đăng ký tài khoản cũng như đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha thì mình cũng đã làm rất nhiều video về uh, app này rồi đó cả những video về bằng chứng rút tiền luôn đó em thể tham khảo ở dưới phần mô tả nội dung của video nha bây giờ thì mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn đó để em quan sát rằng là sau khi nạp tiền xong thì mình có được cộng luôn là 166,666 đồng không nha Ok em sẽ nhấn vào biểu tượng này để tiến hành nạp tiền này rồi chọn deposit nha để nạp tiền ha rồi mình sẽ nhập số tiền mình muốn làm này ở đây mình sẽ làm là 555.000 ok quay trở lại xem đúng không 555.000 anh em ạ ok và ở đây mình sẽ chọn hình thức là nạp tiền Momo nha sau đó nhấn vào đây này tức là đồng ý với các điều khoản và chính sách của app này rồi chọn deposit để nạp tiền nha ok lúc này anh em sẽ nhấn vào thanh toán ngay này Rồi thì lúc này sẽ một giao diện lạp tiền như này. Ở đây sẽ có thời gian lạp tiền là 10 phút cũng như là hình ảnh mã QR, rồi tài khoản à, số điện thoại người nhận này, rồi tên chủ à, số điện thoại này, cũng như là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản này. Em có thể nhấn vào copy để sao chép nha. Ngoài ra bên dưới sẽ có ba ghi chú anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chuyển tiền luôn nha. Mình sẽ vào ví Momo của mình này. Rồi ok như vậy mình đã chuyển tiền thành công rồi nha 555.000 em thể quan sát thấy này Đó rồi giao dịch thành công này bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay trở lại app nha đơn hàng đã tồn tại ha rồi vừa nãy mình có 10.000 đúng không bây giờ mình sẽ loát lại này ok anh em vào mục ờ, history tức là lịch sử nha lịch sử giao dịch đấy thì em quan sát này là vừa nãy mình nạp 555 nghìn hiện tại đang là pending tức là đang chờ phê duyệt anh em nha bây giờ thì mình sẽ tiến hành chờ app ờ, phê duyệt ha rồi thì em quan sát này là vừa nãy mình nạp tiền lúc 10 ờ, giờ 50 này thì ờ, sau 5 phút là mình đã được phê duyệt rồi nha đấy mình đã nạp 555.000 thành công và cũng đã được cộng 166,666 đồng thành công rồi nha đó lúc đầu thì mình có 10.000 bây giờ hiện tại mình đang có 732.000 này thì lát nữa mình sẽ rút tiền luôn để em quan sát dễ dù nha Ok tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền này đó anh em nào mới thì em có thể qua sát này ở đây chúng ta sẽ đang đầu tư nha có các gói đầu tư là Doc này rồi Matic này cũng như là Z này hay là BCH nha đó ok dụ như gói à, đầu tiên là gói doc này thì à, anh em sẽ đầu tư ở đây là 1GH và 1GH tương đương ở đây là 134.000 anh em nha tương thế là gói Matic anh em sẽ đầu tư ở đây là 5GH và mỗi 1GH tương đương là 142.000 tức là anh em sẽ đầu tư tầm khoảng là 700.000 anh em nha rồi gói Z cũng tương tự như thế anh em sẽ đầu tư là 2 triệu 750 nghìn này rồi gói BCH này đó anh em thể nhân đây nha rồi bây giờ thì mình sẽ rút tiền luôn nha em tiếp tục nhấn vào mục à, biểu tượng ví này này sau đó chọn ờ, Withdraw nhé rồi thì ờ, trước khi rút tiền anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nhé đó ở video hướng dẫn ờ, cách đăng ký thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách chúng ta thêm thẻ ngân hàng rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập số tiền anh em một nút này hiện tại mình đang có 730 000 đó thì mình sẽ rút tầm khoảng là 700.000 anh em nhé trừ luôn cả phí đi em ạ phí đây là 56.000 thì mình sẽ rút là tầm là 680.000 đi 680 ok 675 đây em ạ kế tiếp thì em sẽ nhập uh, mã pin nha tức là mật khẩu rút tiền đấy mật khẩu thanh toán đấy sau đó anh em tích chọn vào đây này và cuối cùng nhấn vào withdraw để rút tiền ha thì ok hiện tại mình đang có một lệnh rút tiền khác này này đó hôm nay mình cũng đang rút một lệnh lúc 7 giờ tối này đó 133.000 đang chờ phê duyệt nên hiện tại mình chưa có thể rút được 700.000 kia nha thì đó là cách rút tiền cho em nào và chia thêm với em ấy là sau tầm khoảng nửa ngày tức là 12 giờ thì tiền của chúng ta mới về tài khoản nha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 ok thì app này mình cũng đã rút khá nhiều lần rồi em để quan sát mục lịch sử này đấy withdraw tức là rút tiền này em để quan sát này nha mình rút cực kỳ nhiều lần rồi anh em ạ có lần mình rút lên tới là 950.000 này em để quan sát này nha thì ok như vậy là mình đã cập nhật những thông tin mới nhất về app Ago Cloud này đặc biệt là sự kiện là 555.000 nhận được 166.000 à, anh em nha anh em lưu ý nhé là đến ngày mùng 5 tháng 5 này là sự kiện sẽ kết thúc nha em nào mà tham gia đầu tư thì em tiến hành nạp luôn nha